Chào mừng các bạn đến với chương trình hướng dẫn sử dụng thiết bị lẫn tập luyện của Duy Nguyễn tại Thor Gym. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn, trên màn hình các bạn là một cái khung sắt dùng để ngạo nghễ và trải nghiệm. đây là khung sắt có tên là tùm lum tên hết tên nó vậy nè nè ha chin up rồi xong rồi cái này là deep xong rồi cái này là knee christ nó ghép lại với nhau thuộc dòng dòng dòng performance plus bench bench and rack tức là cái chi nhánh phân thúc mà nó thấp nhất bench là cái ghế thôi đó rack là cái đồ để tạ đó mà nhìn cái khung thấy, thấy, thấy ngầu chưa hồi nãy bốn thằng khiêm xỉu luôn bốn thằng khiêm đó nè tôi muốn nói cho bạn nè cái tay cầm nè bạn phải lại gần đây bạn mới hiểu em quay gần đây nè thấy cái tay cầm chưa ấn tượng chưa bao giờ đâu bao giờ có tụi em đi kiếm được cái khung nào vậy không no nè cái tay cầm nè mẹ hai tay mới vừa mày ơi hai tay luôn một tay không được hai tay luôn nè trời ơi nó nhát mà nó đen đã của nào stop stop fitness international đã. này này này khối nữa nha cái này là khối ờ, chứ không phải là dặn ốc nữa không đó nhưng này nói nè không phải dặn ốc cái khung này 49 triệu đây là da lắp ba da mercedes nhưng mà nó thật sự với bạn có cái phước điểm cái máy này nè cái này nó dễ nó mau á tức là ở trong những cái máy mà tập gym có cái máy tập tay chứ cái máy tập này nó chấn của chỏ vô là dễ lủng lắm nó chấn của chỏ vô chừng năm mà lủng da còn mấy cái mà da của tàu đó chấn vô chừng 3 ngày lũng thì ở cái máy tập này nó rất là bự các bạn nó, nó, nó không mình trải nghiệm người dùng coi đứng vô rồi không rất là oai oai như cốc luôn không nó chắc mà nó êm mà nó đã biết dùng diễn từ nào để diễn tả nữa đó cái khung này á nó tập được rất là nhiều bài ba bài quyền thoại đặt cái tên máy luôn nhưng mà nó có một bài điếp bạn nhớ tôi có một cái khung điếp ở trên máy ct 800 không không nói vậy thôi cái khung đó điếp rộng khung nó điếp khác cái này cái này điếp khác cái đó điếp ở dưới cũng được còn không lên đây điếp cũng được nói chung là bbt nó nhiều tiền mua nhiều máy vậy thôi wow. à, điếp cái này chơi tạ thêm thôi nha các bạn cái khung này chỉ có quận 9 quận 7 có thôi bình tân không có không có chỗ để quận 12 có không con cái giống vậy mà không phải vậy nên các bạn nào tập ở quận 9 và quận 7 á, họ được trải nghiệm những thiết bị mà phải nói là gọi là để đời luôn á các bạn tưởng tượng nếu bạn vô chụp hình chung với khung này thôi là cái giá trị người bạn nó khác liền đó nên có nhiều người á họ nói là thôi giờ mua máy mỹ đế làm chi mua mấy khung tiền chế ráp tập cũng lên cơ nữa tôi chúc bạn thành công với suy nghĩ của mình ở trên cái máy này nó có ba bài tập ba bài ba bài kinh điển và quan trọng thôi nó là nó là ba bài tập đại diện cho cái khung này luôn nha các bạn cái khung này các bạn sẽ thấy nhiều phòng gym nó có nhưng mà nó chỉ không có loại này thôi đá bụng Ủa ờ. Ờ. Ờ. Cái khung này đá bụng có mỏi Nó vừa form lắm Nó rất là vừa form à. Thích Đúng là đẳng cấp mỹ đế Hang hanging knee Christ nhiều khi người ta nói khung này là khung thể lực nhìn nó vậy thôi chứ tập mấy bài thể lực với bạn à, à, chống xà kép đu xà đơn đó hai bài đó hai bài đó kinh lắm nè chống xà kép nè ôi Ah! <laughs> bài này lâu quá không chống ghiền ghê bạn à, ok chưa cái máy này sẽ tập được một số bài căn bản và quyền thoại nhưng mà tất nhiên với giá tiền là 49 triệu á, thì Duy khuyên bạn đừng mua Hả? Đừng mua Tại vì bây giờ mua máy này mà để trong phòng gym thì nó tốn tiền quá Mình phải đầu tư tiền cho những cái máy khác nữa Do đó Cái máy này Hãy để cho nó làm một cái gì của riêng THOL đi Để cho những video của THOL trở nên độc quyền Và để cho phòng gym của THOL nó trở thành một cái phòng gym không ai có thể vượt qua về mặt thiết bị nó tôi sẽ tư vấn các bạn cái máy nó rẻ hơn nó thuộc cái dòng evolution mỹ đế middle end nếu các bạn có nhu cầu cái máy giống như vậy còn tất nhiên đây là thiết bị mỹ đế high end prophone plus có tại tho stream tho stream tho stream độc quyền duy nhất và tiên tiến nhất việt nam đó giờ đeo cục nặng nhất là 60kg vô chồng Thì giờ mình không chơi đó nữa Mình muốn mướn model 60kg cổng Thấy không?